khi gặp á thì thiệt cực lạ thiệt cao to dạ. ngay chỉnh chạc đẹp dạ. trai anh chàng này ở việt nam cũng mười mấy năm rồi dạ. nên cũng quen ăn món việt có hai cái loại là mà không thể ăn là đó là sầu riêng và mắm tôm vô phòng lén lén nhìn cháu ngoại coi sao dạ. cái uh, sữa nó lại là nó la rồi mẹ mẹ đừng có đụng vô à. nhiều khi cũng buồn không cô hơi buồn mà thôi mình nghĩ uh, đó là chuyện của tụi nó mà cháo của mình con nó con dạ. nó nó còn nóng ruột hơn mình có nhiều thứ mà em sẵn sàng để mà nhường văn hóa việt nam nhưng mà có một số thứ là em không có nhường bởi vì đó là cái nguyên tắc và đây là con của em cho nên là uh, ba mẹ muốn gặp cháu thì phải theo luật của nhà của, của con oh. xin mời cô giới thiệu về mình ạ à. dạ tôi ờ, giới thiệu tôi tên là nguyễn thị kim cúc dạ. quê ở ờ, châu đốc an giang à. nhưng hiện sống thì tại ờ, thành phố biên hòa đồng nai à. cô uh, có mấy người con dạ có hai người con gái thôi hai con gái hả dạ vậy thì cái này không phải là uh, mẹ chồng là nhau cái này là mẹ, mẹ vợ, vợ con rể, trần rể dạ à, dạ, dạ đây là con rể tôi à chứ không phải nàng dâu hả đúng rồi không phải nàng dâu dạ xin à. mời anh giới thiệu về mình ạ à. à mình là Aaron dạ Toronto dạ thì mình cũng có làm việc trong uh, ngành giải trí ở Việt Nam cũng dạ. uh, mười mấy năm rồi dạ à, thì đã lấy một con gái yêu quý của mẹ thì đã 5 năm rồi dạ. lấy một con gái của mẹ <laughs> anh là người ở nước nào à, mỹ dạ yeah. Dạ, người mỹ dạ dạ lấy vào người việt 5 à, năm rồi có mấy con rồi là hai đứa hai đứa luôn trời hai đứa một đứa trai gái luôn anh à, một đứa à, hai tuổi rưỡi một đứa bốn tháng ủa anh người việt hay người mỹ vậy anh anh cả hai luôn mỹ uh, mỹ thon cái ngày đầu tiên mà con gặp và con gái ruột mình đưa chàng rể người nước ngoài về thì cô cảm nhận thế nào cũng hơi hồi hộp để nghe con gái gái gì giới thiệu trước dạ Nên con sẽ dẫn người bạn trai của con về ra mắt gia đình dạ. để, mà nguyên có nói trước là con người tây có, không có có ờ. có nói là người tây nên mẹ mới hồi hộp ờ. hồi hộp chi đâu có gì đâu à. hồi hộp là hồi hộp gì cô hộp lo không biết cái chàng rể này nước ngoài thế nào dạ khi gặp á thì thiệt cực lạ thiệt lạ. cao to dạ. ngay chững chạc đẹp dạ. trai khi gặp á thấy quen quen ờ, thì ra đây là anh ừ, chàng này có đóng uh, diễn viên đóng trong phim uh, ờ, chuyện tình đảo ngọc mà tôi yeah. xem á à của lê bảo trung á hả đúng rồi <laughs> à mà lúc đó ốm bây giờ mập rồi nhưng mà cô ơi ờ, con mình cô gái mình quen mấy cái anh chàng ở trong nghệ thuật á cô có sợ không cô cũng sợ cái chứ. vấn đề là con gái của của cô cũng ở trong nghệ thuật mà à, oh, vậy mà anh ơi cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ á dạ. anh có ấn tượng điều gì không à, thì thấy mẹ vợ rất là hiền dạ rất là dễ thương nhưng mà lần đầu tiên tới ờ, nhà của uyên thì thấy mọi người cũng rất là đơ rất là gì đơ đơ hả đúng rồi ủa sao đơ vậy đơ là sao đơ là như thế này <laughs> đơ đó nhìn thấy anh nghĩ là vậy đó đơ hồi nãy anh ra quỳ linh cũng đơ á <laughs> lúc đầu vô làm để có mắc cỡ có gì không không bởi vì cái vấn đề là em học tiếng việt thì cũng hai mấy năm rồi ừ. và tới lúc đó thì cũng 10, 15, 16 năm rồi cho nên là em đã rất là quen với cái việc ờ, tiếp xúc với gia đình việt nam cho nên em không có thấy gì lạ nhưng mà cái quan trọng cái văn hóa về ẩm thực á trong gia đình mình nó, nó có hợp với anh chàng này không anh chàng này có hợp với mình gì không Địa vì anh chàng này ở Việt Nam cũng mười mấy năm rồi dạ. Nên dạ. cũng quen ăn món Việt đó à. dạ. ở nhà nấu món gì thì ăn cũng được biết ăn mắm không ừ, nhưng mà có này <laughs> chuyện đây có hai cái loại là mà không thể ăn là đó là sầu riêng và mắm tôm trời thơm quá trời luôn mà anh ăn không được hả thơm gì thơm ở nhà mà hai mẹ con mà ăn đó phải giấu vậy lắm ủ giấu ăn ăn thử chưa ở ờ, cơn nghe cái mùi là chôn mắm rồi. tôm thì cũng gọi là hên xui lâu lâu có thể ăn được một lần dạ à, nhưng mà sầu riêng thì thôi sầu riêng thơm chứ sao hôi được thôi thôi thôi thôi thơm lắm á ờ. Về thì giữa anh và mẹ vợ anh á có điểm gì giống nhau không sợ không có có có gì nè có có gì điểm dạ Nên là nào cũng, mẹ? cũng có thích um, giải trí đó dạ cũng à, ca hát dạ à. có khi nào hai mẹ con mình song ca với nhau chưa ở ờ, song ca thì cũng có nhưng mà có uh, mở karaoke thì mẹ người hát một bài còn à, mẹ hát bài con hát bài yeah. Dạ. À? à. dạ. <laughs> tức là đam mê hát uh, chung một sở thích hát à, karaoke à, dạ, thích yeah. Dạ. karaoke hợp nhau gì nữa không cô với cô sở thích gì biết không đánh bài tây đánh bài à, mỹ đó cũng lần con dạy mẹ về đánh à có bài. một lần dạy chàng rể dạy mẹ vợ quýnh bài bài đều đủ mẹ đánh bài lúc đó thì chưa có con nhỏ ra thảnh thơi buổi dạ. tối hai chồng rủ bẻ bẻ qua đánh bài đánh bài con đúng rồi dám dám ăn mẹ vợ không <laughs> mấy lần thua không á cái vấn đề là thua tiếng lên nhiều quá đọc quá thì thấy à, thôi thì cho mình một cơ hội để mà thắng một lần cho nên dạy mọi người cái bài tay lúc đó thắng được thắng được à đánh bài việt là thua phải không cô à, đánh việt là à, thua mình là dụ mọi người chơi bài tay hồn ghê luôn dạy bài tay thắng ừ. hai mẹ con có những cái gì mà bất đồng với nhau không nó không hợp với nhau không cũng cũng có để tôi cũng hay có tật à, cũng hay quên dạ. thậm chí á mẹ nói thôi à không có để trong bụng nha <laughs> không được giận mẹ nghe không có giận hay có cái cái thú vui về thể thao á dạ. đi chơi ném ném đĩa dạ. ban đêm à. về cái mồ hôi lắm mồ hôi cái đồ quần áo á để trong nhà tắm dạ. hôi chưa kịp dạ con gái cằn nhận hoặc anh không được để trong nhà tắm để ngoài đi rồi qua làm sao mình xả nước xong mình mình giặt dạ. cái bố quên luôn ngoài khoảng ba hai ba ngày hôi quá tôi quét dọn tôi phải Ôi đi <laughs> bịt mũi lại gấp rồi đi xả giặt đó rồi cằn nhằn về ba lần cái ờ con cố gắng nhớ hơi chẳng trí chuyện đó thôi à. với mẹ con thì sống cũng hòa đồng vui vẻ dạ. sở thích thì không có điểm chung ví dụ là nhạc thì nó sẽ khác rồi còn đồ ăn thì nó cũng khác rồi rồi uh, suy nghĩ về uh, đời sống thì cũng nó cũng khác rồi nhưng mà mà chịu thế thì cái tính tình thì có thể là hợp nhau như trong suốt lúc sống với nhau nó có cái mâu thuẫn gì giữa mẹ con có không mẹ ờ, không có mâu thuẫn mà có vợ chồng nó có mâu thuẫn thì ờ, tôi đứng ra phân giải với dạ. khuyên khuyên can giùm à. vợ chồng con đó đến lúc có à. giận hờn thì mẹ à. có khuyên can giữa hai bên nếu mà gây lộn với vợ gây lộn bằng tiếng tiếng mỹ hay tiếng tới việt à tiếng việt chứ <laughs> và đâu có nói tiếng vợ nhiều tiếng đâu à, tiếng, à, à, dạ. tiếng anh cũng... không có giỏi lắm dạ tưởng đâu nếu mà biết tiếng tây luôn thì hai chồng gây lộn bằng tiếng tây rồi mẹ không biết gì dạ, đúng <laughs> nhưng mà có khi nào mà mẹ anh làm anh giận chưa um không có luôn <laughs> có lẽ là có nhiều mâu thuẫn hơn giữa mẹ với đại uyên dạ bởi vì hồi xưa Uyên là người mà uh, bỏ trốn nhà để có thể học ở uh, trường cao đẳng sân khấu điện ảnh yeah. vì dạ. Uyên là cũng là diễn viên ừ. à. thì có nghĩa là Uyên là một người mà rất là chính kiến có khi là mình có thể hình dung được là trong gia đình là cũng có những cái cái bất đồng những cái mâu thuẫn từ khi mà em vô thì có nghĩa là cái mối quan hệ nó thay đổi một phần nào em là người gọi là trung lập dạ em cũng có thể làm cái cầu nối giữa uyên với lại gia đình một kiểu gì đó bởi vì em chưa có tiếng anh đó là, là chưa có lịch sử chưa có mâu thuẫn với gia đình hmm. cho nên là sẽ không có những cái cái cảm giác tiêu cực đó yeah. Dạ. nữa thì từ lúc mà em vô thì không biết là mẹ thấy vậy không nhưng mà đã có một cái cầu nói giữa con gái và lại ờ, gia đình hay quá nhà con rể làm cầu nói với mẹ ruột với con ruột ha rồi bây giờ mình chuyện qua chuyện chăm con cái đi Ta nói tay chăm con không bằng người Việt đó đúng không cô? Trước khi sinh con hai vợ chồng đi một khoa cũng học một khóa đi chăm con à mà theo cái phương pháp cơ chăm con bây giờ đó nó khác là người việt mình ừ. ngày xưa là lúc sanh là phải à, nằm than hơ sông hơ còn à, bây giờ là không không có sông hơ nữa trước trước khi mà về có nói mẹ mẹ con làm sao mẹ đừng có nói nha để tự tự do cho con thì tôi cũng nghĩ tụi nó bây giờ đã lớn rồi có đầy đủ kiến thức thì thôi con cứ chăm theo ý của con nói chung đây là một cái cái vấn đề gây à. rất nhiều mâu thuẫn với những cái cặp vợ chồng có người tây khác á yeah. Dạ. là vì à, nhiều khi là ba mẹ việt nam thì rất là có nhiều ý kiến về cách chăm cháu mà yeah. Dạ. trong khi đó là phương tây là đó là chuyện của ba mẹ có trách nhiệm đối với con chứ không phải là ông bà à, chắc là mẹ biết là nguyên là một người rất là chính kiến và rất là cứng đầu <laughs> cho nên là dạ, biết là nè. đó là một cái cái ờ, trận chiến không có thắng được cho nên là cứ nhường thôi đúng không mẹ nên mẹ miễn bàn hai vợ chồng muốn làm gì thoải mái yeah. Dạ. đó là thỉnh thoảng thằng thân quên đó dạ. quên vô phòng lén lén nhìn cháu ngoại coi làm sao dạ. cái uh, ờ, sửa nó lại là nó la rồi mẹ mẹ đừng có đụng vô à. nhiều khi cũng buồn không cô hơi buồn mà thôi mình nghĩ uh, đó là chuyện của tụi nó mà cháu của mình nhưng mà con nó con dạ. nó nó còn nóng ruột hơn mình nhiều bà mẹ là không chịu đâu đúng rồi khó buồn lắm đó. mà bỏ bởi vì cháu à. tôi cứ ờ, mẹ đừng có đụng vô để đó con ủa mắc mới gì xưa tao nuôi mày được mà dạ. tao đụng mày được mày sao giờ mày không cho tao đụng cháu à. tao không dạ. cho tao nuôi cháu tao dạ. nhiều bà là rất là buồn nhiều khi khóc một mình luôn á dạ cô thấy cái cách chăm con của người phương tây nói như thế nào cô cũng cũng tốt dạ Đờ, như cháu ngoại tôi giờ gần 3 tuổi thôi rất khỏe mạnh tốt dạ Đờ, cái cho ăn cũng vậy tự nó tự mớ, mớ một tuổi là tự nó ăn rồi mình không có đút nha. à, phải ngồi cái bàn ăn riêng trước khi ăn lau tay chùi tay rồi ờ, để thức ăn trên bàn tự nó móc ăn nhưng mà cực những ngày đầu nó ăn là nó chay tùm lum đầu cổ <laughs> chứ rồi, rồi mình phải ăn xong mình thu dọn dạ. nhưng mà từ sau này nó sẽ rất là gọn ghẽ là là ăn như người lớn dạ. là dạ, rất là khỏe để từ trẻ tự hoạt động dạ. tự lập tự lập chịu khó lúc đầu đó Điều là cái đầu. cái trước đến của người mỹ là phải để con tự lập dạ. nếu mà mẹ không có tính giống vậy thì chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn rất, rất lớn đúng rồi mâu thuẫn lớn rất lớn là có thể bởi vì có nhiều thứ mà em sẵn sàng để mà dường văn hóa Việt Nam bởi vì em đang ở Việt Nam em có gia đình là người Việt Nam thì em hiểu điều đó nhưng mà có một số thứ là em không có nhường bởi vì đó là cái nguyên tắc mà em tin vào nguyên tắc đó và đây là con của em cho nên là uh, ba mẹ muốn gặp cháu thì phải theo luật của nhà của của con. Oh hơi hơi Đúng rồi. hơi cứng hả chú hả hơi cứng thì cái đó cái, riêng cái chỗ đó thì rất là cứng dạ ừ. em thấy nhiều uh, nhiều bạn của em á bà ví dụ đã lấy người việt nam thấy họ rất là khổ rất khổ khổ chỗ nào tại cái chỗ này cho nên là chính vợ chồng không có thống nhất với nhau thì thì rất là khó không cũng may là hai uh, giữa mà vợ với con rể là có một cái sự hòa thuận với nhau yeah. Dạ. à, một chút chịu đựng hy sinh cho nhau để chúng ta để có một gia đình hòa thuận đúng rồi bây giờ thì à, cô có muốn à, con rể của mình thay đổi vấn đề gì đó không con rể tôi thì nó à, ham mê làm việc quá nhiều khi nó cũng bỏ quên chuyện này chuyện kia không quan tâm đến vợ con lúc nó cũng buồn thì tôi cũng mong là con nên mặc dù làm việc thì làm việc nhưng mà quan tâm tới à, vợ con hơn dạ yeah. Dạ, yeah, thỉnh thoảng dính thời gian á Ờ, đem vợ con về thăm ông bà ngoại dạ yeah, dạ yeah. vậy là gắn kết cái tình cảm của gia đình ha dạ dạ anh có mong muốn mẹ vợ thay đổi điều gì không nói chung là thay đổi là thì cũng đang thay đổi theo ấy quanh em thấy cái mối quan hệ giữa mẹ với lại con gái thì nó cũng có khi là có vấn đề nhưng mà em cũng thấy là nó đang phát triển theo hướng rất là tốt và rất là tích cực rồi cảm ơn à. cô rất là nhiều chúc cô à, vui khỏe dạ, dạ, hạnh phúc và bình an con rể à, có mong muốn à, gọi là tình cảm với mẹ như thế nào đấy? tình cảm mẹ con thì... chặt hơn không à, nói chung là con thấy được cái nỗ lực của mẹ trong cái việc uh, gọi là cố gắng kết nối lại với con gái cố gắng uh, thông cảm cho một cái khía cạnh quá khác đối với tụi con uh, và con cảm ơn mẹ vì điều đó và do nỗ lực của mẹ rồi con thấy là gia đình của mình đã gắn kết nhiều hơn dạ yeah. Dạ, mẹ Dạ con con sẽ tiếp tục cố gắng để có thể hòa nhập nhiều hơn với văn hóa Việt Nam và thông cảm nhiều cho khí cạnh của mẹ nói chung là cố gắng làm sao hòa hợp dạ, nhiều dạ. hơn dạ. À, nhưng mà mỗi người đều cũng có một cái cá tính riêng chúng ta cần có một chút hy sinh lẫn nhau à, hy sinh cho nhau chịu đựng cho nhau để bảo tồn cái hạnh phúc trong gia đình và một lần nữa cảm ơn uh, hai mẹ con đến tham gia chương trình một kỷ niệm của chương trình xin gửi tặng dạ. dạ, dạ, cảm ơn nhiều dạ.